vì sao chính quyền đưa quân đội ra kiểm soát dân trong thời gian giới nghiêm. Hôm 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra công văn số 2490 Ủy ban Nhân dân VX về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, xét theo đề nghị của Công an thành phố tại công văn số 2948 BC Công an thành phố ngày 25 tháng 7 năm 2021. Trước đó một ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ thực hiện việc cấm người dân ra đường mỗi ngày theo khung giờ từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ 26 tháng 7 năm 2021. Mặc dù trên thực tế, chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp giới nghiêm, nhưng ông Phong lại khẳng định, việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm, người dân không nên hiểu nhầm quy định này. Cùng ngày 26 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xuất quân phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tăng cường. Hai lực lượng này tiến hành tuần tra kiểm soát ở các tuyến đường và chốt chặn tại 12 điểm chốt, trạm cửa ngõ và 90 chốt trong thành phố rất nhiều công văn, chỉ thị liên tiếp được ban hành thời gian qua siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 trong dân với mục tiêu được nói là nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Theo một số nhà quan sát, việc kiểm soát dịch bệnh thuộc quyền điều hành của Bộ Y tế, nhưng công văn ban hành hôm 26 tháng 7 lại theo đề nghị của bên công an là điều không bình thường. Một trung tá quân đội không muốn nêu tên vì lý do an toàn nhận định về việc quân đội hỗ trợ công an kiểm soát dân thực hiện chỉ thị 16. Vấn đề này thì không đơn thuần là dịch tễ mà là an ninh quốc phòng vì văn bản được ban hành theo đề nghị của công an thành phố. Đã là công an đề xuất thì đây là lý do an ninh quốc phòng, nếu về dịch bệnh thì phải do bên y tế đề xuất chứ. Chắc họ linh cảm có liên quan gì đến tình hình Cuba, họ sợ bạo loạn mà đã là an ninh quốc phòng thì họ phải dùng quân đội, dùng bạo lực, chống dịch thì phải dùng khoa học. Nhà báo Võ Văn Tạo nêu quan điểm của ông. Việc đưa quân đội ra kiểm soát thì mình hiểu là có khả năng hay dự kiến khi người dân bị phong tỏa mà không có những biện pháp tiếp tế, người dân thiếu thốn đến mức không chịu đựng nổi nữa thì họ không tuân thủ quy định nữa. Nếu xảy ra dây chuyền thì lúc đó công an không chống chọi nổi mà phải có quân đội. Mình hiểu là họ lường khả năng đó, chứ thực ra quân đội hỗ trợ những việc về dân sự cũng không phải là hiếm. Ngay cả chuyện đến mùa vụ, khi người nông dân gặt lúa không kịp thì quân đội cũng có thể được huy động để giúp dân. Hay khi lũ lụt cũng vậy, chuyện đó là bình thường nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng có quân đội là đề phòng khả năng không kiểm soát nổi nếu chỉ có công an, lúc đó sẽ rắc rối cho nhà nước. Hôm 11 tháng 7 năm 2021, phẫn nộ trước tình trạng thiếu lương thực và giá cả sinh hoạt thuốc men tăng kịch trần, cũng như bất mãn về cách chính phủ đối phó đại dịch COVID-19, hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Havana cùng một số thành phố khác. Những người biểu tình hô to tự do và đã đảo chế độ độc tài, biểu ngữ nói không với Cộng sản, kèm với những lá cờ mang dòng chữ chống Cộng sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam lúc đó đưa tin rất dè dặt, không nói trực tiếp lý do người dân Cuba biểu tình mà dẫn lời chủ tịch nước này cáo buộc các lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng chục năm của Mỹ đã gây ra tình trạng khó khăn, bất ổn cho đất nước, khiến dân nổi dậy. Tuy báo chí chính thống không đưa tin một cách rõ ràng, nhưng trên mạng xã hội, hình ảnh biểu tình Cuba tràn lan và được cập nhật liên tục. Điều này có khiến chính quyền Việt Nam cảm thấy lo ngại nhà báo Quang Hữu Minh, người quan sát tình hình thời cuộc trong và ngoài nước đánh giá. Tôi nghĩ họ đang lo ngại bởi qua những động thái chống dịch cực đoan vừa qua, người dân trong nước bức xúc rất nhiều. Nhiều người dân đã chia sẻ những bức xúc của họ. Người ta nhìn thấy hết những trái khuấy nhưng vì sợ nên người ta không dám hành động thôi. Tôi nghĩ người dân Việt Nam cũng từ từ giống người dân Cuba, nếu chính phủ tiếp tục chống dịch bằng những chính sách không hợp lý kéo dài thì họ sẽ phản ứng. Cái lò xo càng nén thì khi bung ra nó càng mạnh. Theo nhà nước Việt Nam, quân đội nhân dân có chức năng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước – lao động sản xuất kết hợp với quốc phòng với kinh tế xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quân đội đang tham gia kiểm soát người dân, thực hiện chỉ thị 16 tăng cường. Họ có quyền ra hiệu lệnh dừng người, phương tiện đang di chuyển trên đường, kiểm tra các thông tin để xác định thuộc đúng nhóm, diện người, phương tiện được phép hoạt động hay không họ cũng có quyền lập biên bản xử lý người vi phạm, đồng thời hỗ trợ trấn áp xử lý các đối tượng bị cho là chống người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật cũng như các loại tội phạm phát hiện trong quá trình tuần tra, chốt chặn, kiểm soát. Hình ảnh quân đội trên đường phố như vậy cộng với lệnh giới nghiêm vào ban đêm khiến người dân cảm thấy bất an dù chính quyền ra sức thanh minh là không phải giới nghiêm. Theo luật quốc phòng hiện hành của Việt Nam, lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp, đe dọa, gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận khuyết điểm rồi sao nữa? Thừa nhận khuyết điểm của hệ thống chính trị. Tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu, 16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được rất nhiều người, nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ. Theo ông Nên, việc thực hiện chỉ thị 16 thực sự khó khăn vì chưa có tiền lệ nên không thể tránh khỏi những bị động, lúng túng, hạn chế, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện việc giãn cách của người dân không hoàn toàn nghiêm túc làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch. Nhà báo tự do Phạm Minh Vũ nêu nhận định của mình với RFA qua ứng dụng Facebook Messenger vào tối 27 tháng 7 rằng Tôi cho rằng ông nên chỉ thực hiện đúng một việc hay còn gọi là nhiệm vụ chính trị do đảng giao trong cái gọi là lời xin lỗi này. Đó là xả bớt van của quả bóng phẫn nộ trong toàn dân đang sắp chạm ngưỡng. Cả xã hội đang cảm thấy bức xúc vì sự yếu kém và thất bại hoàn toàn trong công tác chống dịch mà lỗi đó do cả hệ thống chính trị chịu trách nhiệm. Nhưng trong lời xin lỗi lại có mâu thuẫn khi ông nên cho rằng làm được nhiều việc cứu được nhiều người mà lại viện dẫn thêm cái chưa làm được. Khi đã khẳng định làm được thì làm sao tồn tại ý nghĩa không làm được trong đó? Tôi nghĩ lời xin lỗi này nặng nhiệm vụ chính trị hơn là thật tâm xin lỗi. Xin lỗi nghĩa là nhận sai, nhận sai thì phải sửa sai, đằng này lại duy trì cái sai ấy và nâng mức độ cái sai ấy lên cao hơn thì xin lỗi để làm gì? Tôi cho rằng việc cần làm lúc này là hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch bệnh, xem xét giải tán khu cách ly, bỏ phong tỏa để nhân dân được duy trì cuộc sống. Cứ xong một lệnh phong tỏa thì tình hình lại nghiêm trọng hơn thì phong tỏa giới nghiêm để làm gì? Thay vì xin lỗi, ông nên hành động thì tốt hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân thành phố được nghe một vị lãnh đạo thừa nhận khuyết điểm của hệ thống chính trị. Điều tiếp theo người dân chờ đợi là sẽ sửa chữa khuyết điểm như thế nào lại không được ông nên nói tới. Có người cho rằng lời xin lỗi của ông nên không thành tâm mà là một nhiệm vụ chính trị. Có người lại cho rằng lời xin lỗi của ông nên là thật lòng nhưng chỉ từ cá nhân ông nên chứ không phải từ cả hệ thống nên ông bất lực trong cách sửa chữa sai lầm. Cựu chiến binh Võ Minh Đức từ Sài Gòn nêu quan điểm của mình. Ông nên đã dũng cảm, đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi dân, nhưng đó chỉ là phát biểu của cá nhân ông nên, chứ về phương pháp chủ trương thì không phải một mình ông bí thư đưa ra. Những chủ trương về phòng chống dịch nó sai ngay từ đầu, từ trên xuống dưới, sai cả một hệ thống. Ở đâu có một hai ca thì bị phong tỏa cả khu vực rộng lớn rồi bắt nhốt tất tần tật. Những người F1, F0 mà điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế gần như bằng không. Cái chuyện làm sai rồi xin lỗi dân thì bình thường họ cũng có làm chứ không phải chỉ trong thời gian dịch bệnh. Quan trọng là sửa chữa, khắc phục những cái sai như thế nào – theo tôi, lãnh đạo cần phải lắng nghe những nhà khoa học, nhưng người làm việc thực tiễn về ngành y góp ý phải tiếp thu và phản hồi ngay cho người ta dù có thực hiện hay không. Ngoài ra phải giải quyết ngay vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Lãnh đạo có lắng nghe dân? Khi dịch COVID-19 có nguy cơ mất kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh với số ca nhiễm tăng nhanh mỗi ngày, chính quyền thành phố đã phải kêu gọi các chuyên gia dịch tễ hiến kế chống dịch. Hôm 10 tháng 7 năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gặp trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học để nghe các ý kiến độc lập nhằm góp thêm phương pháp và chiến lược chống dịch COVID-19 của thành phố. Dư luận cho rằng ông Nên chỉ ghi nhận ý kiến chứ không có những chỉ đạo mạnh mẽ để thay đổi cách chống dịch càng làm càng rối như hiện nay. Cái mà người dân mong muốn là những lãnh đạo có quyền ban hành những chính sách phải nhìn vào thực tiễn đang diễn ra, phải lắng nghe dân để đưa ra những quyết sách mang lại kết quả thực tế, chứ không là những văn bản chỉ thị ngày một siết chặt hơn mà hiệu quả không cao nếu không muốn nói là sai lầm. Với lời xin lỗi của ông Nên, trong đó ông dùng từ chúng ta để xin nhân dân lượng thứ, blogger Tuấn Khanh nhận định – Lời xin lỗi của ông Nguyễn Văn Nên được coi là một cú gây sốc trong những thông tin giữa lúc người dân đang tức giận và mệt mỏi bởi những bất cập diễn ra trong đại dịch với cách quản lý của nhà nước. Nếu nhìn kỹ lại, lời xin lỗi này không hàm chứa bất kỳ điều gì mang tính thay đổi cho những sai lầm của họ như họ nêu. Nó có vẻ như họ mong dân chúng đừng tức giận. Cách đây không bao lâu, Nguyễn Văn Nên tuyên bố muốn nghe các nhà khoa học, các bác sĩ nói về đại dịch, nhưng nhóm tư vấn cho ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do ông Nên lập ra có 8 người, trong đó chỉ có một bác sĩ đại học y dược, còn lại là những quản lý chính sách hành chính, những người dự đoán và dự báo các con số. Họ muốn kiểm soát và quản lý bằng mệnh lệnh chứ không phải là dùng khoa học đối phó với đại dịch. Như vậy, họ thực sự chẳng lắng nghe ai cả mà họ chỉ muốn mượn kiến thức của những người quản lý để bổ sung cho cái cách mà hôm nay, ngày thứ ba cho việc phong tỏa thiết quân luật ở Sài Gòn, họ đưa quân đội đến kiểm soát. Theo blogger Tuấn Khanh cho đến giờ phút này, các phương thức của Việt Nam đang làm không dựa theo khoa học. Nó dựa lên phương thức quản lý nhà nước, đối phó với tình trạng biến động chứ không phải là đại dịch